Ok, xin chào các bạn đến channel mình nha Mình và sẽ chơi Love phút. Và mấy bạn mà xem video mấy bạn sẽ thấy mình sạc phần mềm Bandicam ấy thì ờ, Đúng rồi, mình sạc Bandicam ấy vì cái OBS nó rất là lắc Cái Bandicam thì đỡ hơn rất nhiều Và cái nó nó rõ hơn, rõ nét và nó đỡ lắc hơn rất nhiều nên ờ, mình nên ờ, khi quay Roblox chắc mình sẽ xài Bandicam mặc dù thời gian nó quay được chỉ có 10 phút mà thôi đó nè chơi bình thường là không lắc nhiều nha chứ chơi OBS chết xài phần mềm OBS chết kênh luôn và xem video này của mình ấy, thì mình chào bạn và và và mình mong bạn hãy bạn hãy cho mình một like và subscribe cho cái chuông để nhận được thông báo sớm để ủng hộ mình nha coi mình đổi uh, ờ, cái Sugita nè vì mình cậy giờ thì mình cậy Sugita bạn Muji giờ mấy bạn nhìn đấy mấy bạn có thể tưởng ui thằng này sao Muji về ai ui thằng này có có thì mình đừng có Sugeta nha nhưng mà các bạn mình là Muji về một đã nhìn đâu mà Muji về một ạ wow kết quả mình kết quả mình xài Muji về một Sao mình gặp một tập thọ về bốn cây thế nhờ Tôi lại tại sao bạn lại chơi tập thọ về bốn số nó ở đây Đã bảo tôi không có tập về bốn rồi mà Số ngoại cây thiệt chứ À mà có một bạn ấy mà bạn à, bạn đó nói mình nó thử à, combo Samoti thì mình sẽ là ạc phụ vì ạc phụ mình nó sạch photo và mình uh, mình thích trái của tôi hơn chỉ nó vừa trốn và vừa đánh được khó chịu nên là nó có đánh nó sẽ sẽ poto nhưng mà trước tiên để mà combo được poto thì chúng ta cần à. đúng rồi cần đó đó chết rồi là bạn ơi lắc rồi lắc rồi nhưng mà ít ra đỡ hơn cái OBS rất nhiều à, mà chắc mình sẽ làm một video chỉ và làm YouTube nha làm YouTube ấy, thì mình sẽ nói ngắn gọn nhưng mà mình cũng sẽ chỉ cách cụ thể nếu mấy bạn không biết không biết làm nó ở đâu và thế nào thứ có thằng định sang party mình nhưng mà mình chết gần đây rồi dễ yeah. rồi đó á mấy các bạn, có bao giờ thấy cái bánh mochi mà nó biết xay với nước không? Mochi nhấm nước nó sẽ bị yếu đi á, nhưng mà kết quả là trong đây nó kỵ nước. Trong đó phút nó xài tập cái cái là nó kỵ nước luôn. Nó không bất kỵ nước, luôn. nó không kỵ nước. Xài cho mochi mình thích nó kỵ nó leo chèo khoảng như thế này nhưng mà khi chơi mình sẽ thường thường mình chỉ có thể đánh boss nữa bạn chứ mình không thể sang party được vì mình là con gà mình là con gà mờ ừ mình rất là gà luôn và đặc biệt ở chỗ nó nữa chính là chính là mình không học hạng kỳ nhưng mà đến nhưng mà đến khi khi nào mà kiểu mình có Fuji Electrical và Fuji V2 rồi đấy thì mình sẽ làm bia sang bao tí rồi tự nhiên bây giờ ba mình gọi các bạn mấy bạn chờ xíu nha mấy bạn có thể chờ xíu nha mấy bạn chờ xíu nha Thank you. lấy cái học cũ cái giờ thì nó cái gì nữa biến sinh học học cái gì cái kiểu là rồi khi thực tế đó đây mình quay lại nữa mà phí hết thời gian này. 6 phút rồi nè thì mãi là mất hết thời gian rồi bạn lúc đó ba mình gọi mình á nên ờ, phải trả lời mà thông cảm nó chơi không mà không trả lời khổ anh giờ bắt đầu đến bóng mỗi lần mình quay khai rốt đó chắc quay được 10 phút thôi chứ mình không quay lâu hơn được nha bạn cái ban đi khai nó ngộ lắm nó chỉ cho quay video đúng 10 phút OBS thì quay video được ừ, dài hơn nhưng mà nó là lúc đó thì nó là lắc quá thì nó là lắc nó là rất là lắc nếu bạn mà xem á mấy bạn có thể suy nghĩ ủa sao youtuber blog food sao không lấy tóc với bố hay gì luôn đi mình muốn lắm chứ nhưng mà che hoài có được cái Mirage Iceland đâu che hoài không được hôm nó không ra chứ không phải không được mình phải che vào cái giờ full moon ấy Rồi lắc rồi bạn ơi Hồi lắc, hồi lắc ạ Rồi xong lắc luôn ạ Giờ bạn Việt nó cùi luôn mà Vì vì nó nó bể đỡ đứt hết bao nhiêu cái cá rồi còn đúng một cái à. Một cái gánh hết Nhưng mà ít ra mạng mình đã chơi đỡ Đỡ nó nhiều À mấy bạn xem TV có thể nghe một cái tiếng mình nhanh nha hay gì á Thì mình đang ăn táo nè lắc lắc lắc đỏ mình sẽ đánh nó còn đúng ít lá thôi ít tám không rồi giờ đánh mà Sugita đó mà giờ chín phút là mình sẽ up em đây và xem sao video này mấy bạn hãy cho mình một like và subscribe nhưng cái chủ đề là nhà thông báo sớm đến từ kênh youtube của mình nha và mình muốn bạn hãy ăn uống hộ mình tới 100k sub nha giờ xin chào các bạn và bye bye